À, chào các bác nhá shop Tân Ánh chào Thần Hải anh em giới thiệu với anh em một cái lô hàng mới nhá shop mới nhập được đây xin mời các bác cùng xem rồi bật mí luôn với các bác nhá đây là cái lô hàng ờ, ống nhòm ống nhòm du lịch nhá ống nhòm du lịch hàng này là hàng ờ, nhập khẩu nhưng mà thực chất các bác là nhập khẩu Trung Quốc nhá thông báo thẳng luôn hàng này toàn bộ là hàng nhập khẩu Trung Quốc đây đây là cái bao bì của nó nhá tôi sẽ lấy một cái ra để giới thiệu chi tiết với các bác cái này thì có mấy chục cái đây bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ nhá cái hàng này là ống nhòm du lịch à, ống nhòm du lịch ống nhòm hai mắt đây đây tôi giới thiệu ờ, cụ thể với các bác nhá à, đây là cái bao bì giờ mình cùng khám phá cái nội thất bên trong nhá rồi trong có một lớp túi bóng này cái này thì sẽ có cái tờ giấy ờ, hướng dẫn thông số về sản phẩm nhưng mà cái này là nó làm ờ, tiếng Anh đấy nhá các bác ờ, đọc nghiên cứu thêm rồi tới cái túi vải đeo túi vải này túi vải này là chắc chắn nó sẽ có dây đeo dây nó nặn ở trong này thì khi các bác dùng mà các bác muốn đeo thì các bác sẽ lôi dây ra như thế này nha lôi dây ra đây là túi đeo nhá bây giờ tôi sẽ lấy cái ống nhỏ phía trong ra này rồi rồi đây nó còn cái dây đeo nữa và một ờ, miếng ờ, vải để lau miếng khăn lau nhé ống nhòm này là ống nhòm hai mắt dùng để anh em dùng để quan sát đây các bác xem này à, màu bộ đội nhé, màu bộ đội này ở đây thông số của nó thông số của nó là 6 x 50 60 x 50 60 x 50 ở đây ấy, có nghĩa là cái 50 này này là cái đường kính nhòm thế còn 60 chính là cái độ zoom ấy độ zoom ấy còn cái cự ly nhìn của nó là tới 1.000 mét các bác nhá 1.000 mét à, cái này là cái ờ, chắn ờ, bụi phía phía đằng ra ờ, mắt mình các bác quan sát các bác bỏ cái này ra à, còn phía bên này thì nó tiện cho các bác là có hai dây giữ sẵn luôn các bác là khi nào nhỏ mà các bác bỏ xuống như này bỏ xuống như này thì nó sẽ treo như này cho các bác nhé treo như này các bác còn các bác không dùng nữa thì các bác lại úp vào đây để tránh bụi tránh chạm vào cái ống kính nhá vào cái mắt kính nhá à, khi các bác nhìn nhé các bác nhìn thì các bác điều chỉnh cái này này có thể là quặp xuống hoặc là quặp lên làm sao cho cái khoảng cách này nó phù hợp với khoảng cách cự ly mắt của các bác nhé à, đây có mấy cái điểm chỉnh này không cộng trừ thì chỉ tiêu cự thôi các bác có thể làm giữa à, thế còn cái điểm quan trọng nhất là cái điểm này này cái điểm này nhé là cái điểm chỉnh chỉnh tiêu cự chỉnh tiêu cự để cho nó các bác nhìn ở cái khoảng cách gần hay khoảng cách xa nhé khoảng cách gần hay khoảng cách xa thì các bác phải chỉnh cái này thì mới được cái hình ảnh nét bây giờ các bác ờ, nhắm ờ, nhắm mục tiêu nhắm hình ảnh là điểm cách xa bao nhiêu mét 200 mét 300 mét thì các bác giữ nguyên vận, xong các bác xoáy cái này điểm này xoáy này khi nào thấy ảnh nó trong nó nét thì các bác dừng lại thì lúc đấy là cái ảnh nét nhất nhá lúc ảnh nét nhất là nó phù hợp nhất với cái tiêu cự của các bác nhắm là từ tại cái điểm các bác nhòm cho tới điểm mục tiêu nhòm điểm đích nhòm ấy là bao nhiêu mét thì nó chỉnh cái vòng này cho nó phù hợp nhá. cái ống này gọi là ống ống nhòm du lịch ống nhòm hai mắt cho các bác ờ, anh em ờ, đam mê săn bẫy đi chơi anh em ờ, đi tìm ong đi quan sát tìm ong rất là tốt hoặc là các bác đi đặt bẫy cách mấy trăm mét đấy muốn quan sát cái cảnh mà con bổi nó về nó đấu ấy thì các bác dùng ống nhòm này quan sát cực kỳ hay nhá cái này thì giá thành nó giá thành nó không rẻ thôi à, vài trăm nghìn thôi nhé không tới một triệu các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với shop thì shop sẽ báo cho bác cái giá tại thời điểm các bác alo nhá đây hàng rất là đẹp màu bộ đội kiểu ờ, thời trang nhá kiểu thời trang ống nhòm ờ, hai mắt ống nhòm du lịch ống nhòm cho anh em quan sát anh em tìm ong đây ở ờ, hình thức mua hàng thì vẫn là à, các bác alo trực tiếp cung cấp số điện thoại cho shop shop sẽ ship hàng đây, ship hàng đây cho các bác nhé các bác nhận được hàng Ờ, bóc hàng ra kiểm tra giống như tôi vừa đấy tôi bỏ hộp ra đấy và các bác đưa lên mắt nhìn thử quan sát thử ờ, ưng ý đúng như là ờ, thỏa thuận với shop thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng không cần phải đặt cọc nhé các bác lưu ý shop nhận ship hàng COD đi toàn quốc qua hai đơn vị đơn vị Viettel và đơn vị bưu điện các bác nhận đơn vị nào cũng được nhé mẫu ống nhòm du lịch xin gửi tới các bác các bác quan tâm thì vui lòng liên hệ với shop nhé anh em à, đang theo dõi clip trên youtube của shop thì mời các bác mua lòng ấn à, à, nút đăng ký ủng hộ kênh thì các bác sẽ cập nhật được những cái video giới thiệu những sản phẩm mới tới các bác nhé à, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau chúc anh em sức khỏe thành công xin chào